hello mến chào tất cả các anh em nha chào mừng các tất cả các anh em là và các bác đã trở lại kênh sửa chữa máy tính vị <clears throat> bữa nay gâu ghê ra quá nghe các bác già hơn nữa đây người các bác ơi bởi vì à, hơn nữa nữa đây người thành thử là vị phải cố gắng tranh thủ chia sẻ những cái à, những cái clip à, và chia sẻ những cái bệnh lên trên youtube này trên diễn đàn youtube này để cho, hy vọng một ngày nào đó các anh em nào sẽ cần đến cái nó thì các anh em sẽ vào nghe các anh em rồi à, vị cố gắng chia sẻ những gì hết sức có thể và dạ, hôm nay thì à, vị sẽ chia sẻ này cho các anh em một vấn đề rất là <laughs> thường gặp khi chúng ta sử dụng máy tính nha đó là lỗi à, của wifi trên từng con laptop nha đây các anh em thấy không cái dòng à, laptop này à, Panasonic này nếu các anh em nào là có sử dụng qua dòng Panasonic này máy này hồi hôm vị mới nhận của khách đây tình trạng nó là wifi nó không có wifi nó chỉ có có một cái quả một cái quả cầu thôi nha có hình quả cầu trái đất chứ không có nó không còn sống sống wifi nào hết nha các anh em à, không bảy một một một một chín bảy đây các anh em nha để nha, ở góc phía bên tay uh, nếu mà quay hướng này thì góc phía bên tay, tay, tay, tay trái của các anh em còn nếu mà nếu mình quay trực trực diện như thế này là phía bên tay phải của mình nha đó phía tay phải thì các anh em á, vô chỗ à, thường thường á, vô chỗ nhập wifi đó thì à, chỗ này có một cái viên cái quả cầu <clears throat> có hình quả cầu ngay đây nha các anh em và lúc này lúc này chỗ này cũng có một cái chế độ của máy bay nữa nhưng mà nó quay sóng wifi mình nó không hiện lên được rồi các anh em nào sử dụng những con laptop nào chạy Win 10 không có wifi nó hình nó hiện hình quả cầu nha hiện hình quả cầu thì comment ở dưới video này các anh em comment ở video này và các anh em để là một gmail vì sẽ gửi cho các anh em một phần mềm để mà cài đặt lại cho nó có cái driver cho cái thằng à, laptop của mình nó à, wifi mình có hình quả cầu nha rồi bây giờ các anh em nào mà có à, có bị dướng vô tình trạng này á thì à, cố gắng theo dõi clip này quý vị chắc chắn rằng là quỹ khẳng định rằng là chắc chắn là các anh em sẽ làm được điều này với một phần mềm bị gửi cho các anh em thì các em các anh em về khi các anh em nghe nhớ nha bị dặn nè ví dụ như các anh em nào cần có cái phần mềm mà anh ơi cho em cái phần mềm em chạy Windows 7 32 bit hoặc Windows 10 30 64 bit 32 bit gì đó tùy đấy các bác các bác chứ đừng có để để như cái à, clip vừa vị cũng chia sẻ là à, khắc phục cái wifi bị lỗi đó thì à, các anh em cứ anh ơi gửi cho phần mềm mà cái mỗi lần vô mình trả lời comment thì à, cái mình à, hơi bị khó chịu tí là ờ mình phải nói gửi à, anh ơi gửi cho em một cái phần mềm chạy uh, sống wifi lại là quên em chạy 32 bit hoặc sắp tôi biết gì đó thì cái điều này các anh em phải nói rõ lại nha nói rõ đây vì bị vô kiểm tra những cái comment đó vì sẽ gửi cho các anh em thì uh, hôm nào bị ảnh thì bị vô bị kiểm tra bị trả lời ngay chứ bị không không khi nào thấy mà bị làm làm lơ đâu các anh em cứ yên tâm nha rồi cái nếu mà các anh em nào có sử, có sử dụng những cái laptop mà nó có hình quả cầu nha nhớ có hình quả cầu Windows 10 có hình quả cầu ngay ở ở cái khóc phía tay phải mà chỗ mà đồng hồ trên laptop của mình thì các anh em comment nha comment cho mình mình sẽ gửi cho các anh em một phần mềm để cho các anh em về chạy nha chắc chắn nó sẽ được rồi bây giờ à, không nói nhiều nữa vị sẽ quay clip lại để à, cho các anh em xem thế nào mà vị chạy phần mềm này như thế nào rồi vị mà tất cả các anh em nha nghe các anh em bây giờ là cái máy của mình nó bị ờ, có một cái ờ, quả cầu nằm phím tay phải mình luôn nè có hình quả cầu nha rồi các anh em nào á nếu có cái, cái tình trạng hình quả cầu đó thì phải trước tiên các anh em hãy xem xét lại cái máy mình là các anh em coi thử cái máy mình đã bật cái chế độ tắt mở của wifi chưa nha nếu là mình đã tắt bật tắt mở rồi mà vẫn có quả cầu như thế này rồi có quả cầu như thế đó thì các anh em comment bình luận ở phía à, ở phía bên dưới video của vị vị sẽ gửi cho một cái phần mềm để chạy nó nha rồi bây giờ vị sẽ tiến hành cấm cái phần mềm này vô thì vị sẽ chạy nó nè rồi các, các anh em theo dõi nha trước khi chạy cái phần mềm của vị thì các anh em à, lưu ý nha các anh em phải vô trong cái mũi tên ngay chỗ này nha các anh em vô mũi tên các anh, các anh em vô mũi tên ngay chỗ này và dạ, sau đó các anh em có thấy cái chữ mà có có có phía bên góc mình đầu đầu góc tay phải tay, tay phải lên nó có chữ là Windows ờ, Security nè rồi các anh em mở đúp này lên ha thì à, tới các anh em tìm đến chữ virus ha virus nhấp vô chữ virus rồi tiếp tục manager setting nha bởi vì ở đây là cái phần mềm diệt virus của đi theo kèm của Windows 10 thì các anh em bắt buộc phải tắt nó còn các anh em nào sử dụng Windows 7 à, Windows 7 à, Windows 8 gì đó nếu có phần mềm gì virus thì các anh em cũng à, tắt đi để chạy được cái phần mềm của vị nha rồi tiếp tục các anh em mở cái phần mềm của vị ra thì ở đây trước khi mình chạy cái phần, phần phần mềm thì các anh em phải kiểm tra máy mình phải am hiểu cái máy mình chạy Win 10 bao nhiêu bit thì các anh em phải phải chuột vô comment motor đấy chọn là à, à, phải chuột vô comment motor chọn uh, à, Marotech nha Marotech rồi cuối cùng là nó sẽ hiện ra bảng này thì lúc này các anh em dòm trên thông số này dù coi ba à, là gam bao nhiêu ghi à, chạy win bao nhiêu bit thì nó đang để là 64 bit Windows 10 rồi bây giờ mình sẽ chạy một cái phần mềm hỗ trợ wifi mà hỗ hỗ trợ mà hỗ trợ mở wifi Windows 10 nha rồi đây Windows 10 64 bit đây đó mình mở lên rồi cancel bỏ này bị chạy này luôn rồi chạy rồi ở đây mình vét luôn vét luôn cái em, hàng này xuống rồi ở đây phần mềm này cho cho mình thấy các anh em thấy không phần mềm này cho mình thấy là hiện tại là mình đã có là ha, à, cái driver của graphic 4 ngàn rồi thì mình không cần cài nữa mình bỏ nó ra rồi cái này kéo dài xuống đây cái này kéo dài xuống lúc này cái cột sống mạng nó chưa có ha cái phần mềm mà của cái mà nhà mạng chưa có thì các anh em khởi động máy lại khởi động máy luôn quý vị nha khởi động máy lại khởi động máy lại đi này cái phần mềm nó chưa dò được cái ờ, cái ờ, cái ờ, sóng của cái cạc wifi của cái máy mình nó không có bắt buộc mình phải ấy lại nếu lần này mở lên mà không gặp nữa bắt buộc phải tháo máy chùi cái à, chân cạc đâu wifi lại nghe các anh em vô lại 0711 rồi vô lại mình chạy lại nha mình cũng tắt cái à, phòng mềm diệt virus đó đi phải tắt nó mình mình mới chạy được cái cái, cái phần mềm của bị cái này mà không tắt là nó ăn mất tiêu luôn á rồi các anh em Z cho vị luôn Z à ở đây các anh em thấy không bây giờ nó hiện lên nè đấy các anh em để ý nè đây là có cái có cái à, cái cái cái cái, à, cái biểu tượng của của nhà mạng nè đấy thì ở trên đây graphic mình có rồi các anh em bỏ ra nha rồi đây có biểu tượng nhà mạng nè các anh, các anh test vào dưới này luôn đó rồi xong các anh em chạy star luôn nha nhớ có biểu tượng nhà mạng là ok nè nic nè rồi các, các anh em star luôn đó rồi rồi Z luôn rồi trong quá trình này nó à, bị à, à, đâm như thế này thì các anh em mặc kệ nó mặc kệ nghe các anh em nó chạy trăm trăm này nó sẽ chạy nó khởi động máy lại trường hợp mình cài rồi mà chưa có thì các anh em khởi động máy lại ba bốn lần nha nhớ khi các anh em cài cái phòng này mình vô ờ, ờ, ờ, trường hợp nó chưa có thì các anh em khởi động máy là ba ba bốn lần gì đó là nó sẽ có lại nha các anh em khi lưu ý nha khi máy mình có hình quả cầu thì các anh em phải ờ, ờ, kiểm tra máy mình đã bật tắt mở wifi chưa nếu là đã, đã, đã, đã bật tắt mở rồi thì các anh em bị đã bật tắt mở rồi thì các các các anh em ờ, phải à, à, phải à, chạy lại cho phòng mềm thôi nha rồi các anh em ơi thấy gì chưa đây mình cho các anh em coi kết quả đây đây đấy đấy các anh em thấy chưa ờ, ok chưa à, có sóng wifi rồi đó rồi đó, đơn giản vậy thôi rồi clip của vị cũng ờ, xin phép các anh em ờ, kết thúc tại đây nha còn các anh em nào mà cài lại rồi mà nó vẫn chưa được thì các anh em à, tháo máy ra chà chân cặp wifi lại cho mình nha khi chà lại chắc chắn nó sẽ được thôi đó, còn nếu không được thì các, các anh em thay cặp wifi khác cho vị nha rồi à, cuối à, clip thì vị cũng à, cảm ơn các anh em rất là nhiều đã bỏ ra chút thời gian quý báu để xem clip này nếu các anh em các anh em thấy clip này à, hay và có ý nghĩa thì đừng quên các anh em share cho nhiều người cùng biết nha rồi hẹn gặp lại các bác và các anh em những clip tiếp theo bye bye